à, ta cùng trải nghiệm một cái tính năng mới được cập nhật trong uh, team đấy là uh, background effect người ta xem xem là tính năng này có cái gì hay à, à, ngày hôm nay sáng nay à, Microsoft đã cập nhật đầu tiên ta mở phần mềm vào nhóm của mình và thực hiện thử cuộc gọi meeting nào tôi còn à, tôi chọn luôn là meet now đây là giao diện à, của cuộc à, họp live stream bây giờ ta bật là cái tính năng show background fake lên xem là như thế nào thì bây giờ muốn làm nền mờ nền thì ta tích vào cái tính năng đầu tiên ta thử preview lên xem à, phải bật là camera này thì ngay lập tức là nền sẽ mờ tính năng thứ hai tôi bật preview lên xem nào Đấy, nghĩa là cái phần nền của ta đã chuyển qua cái phần nền khác ta thử chọn cái ra cái uh, à, effect khác preview lại này thì ngay lập tức khi tôi giơ tay này thì ta thấy là là vẫn vẫn còn vết vẫn còn vết ở trong cái phần à, background effect này và để sử dụng cái ờ, cái cái tính năng này thì ta bấm vào nút apply apply như vậy là ngoài hai tính năng mới cập nhật là enter full à, hai à, background fake và à, end meeting thì chưa thấy xuất hiện là trong cái phần là export uh, xem export danh sách đã có chưa chưa có export à. đây là trên phần mềm thì như thế bây giờ ta thử xem trong uh, khi ta sử dụng team trên trình duyệt ta sẽ sử dụng team trên trình duyệt cụ thể ở đây là thử trình duyệt cốc cốc xem là có không hay là bị hạn chế ta mở lên này và vẫn sử dụng là bật camera học luôn ta bấm vào dấu ba chấm à như vậy là trên trình duyệt là bị hạn chế hiện nay là chưa thấy cái uh, tính năng uh, background fake ở đâu cả như vậy là khả năng là ta dùng trên phần mềm thì là ổn nhưng mà trên trình duyệt là chưa thấy đâu cả và vâng, xin à, cảm ơn quý thầy cô đã xem ừ.